Cố vi dặm theo sông chảy từ trăm ngà Chuột dòng làm xanh khúc ruột ra trời Điều vì vắt ngang sông sẽ duyên đôi lứa Núi chung núi hồng soi vọng nhịp đó đưa lòng tình với lan điệu dân ca ru hôn tối thủa năm núi đặt vọng tiếng búa vinh danh miền gió lào cắn trắng nhân loại rưng rưng thổn thức với câu hò rồi làm giang câu vì lừng lơ đến tính dần tính thương mặn nồng gió biển cửa hồi cửa lò trắng vàng lưu luyến tiếng lầy kiều man mác bên nghi xuân non lá che nghiêng